nhìn chung sẽ trải qua vô số việc, vô số chuyện và mỗi người lại có một cuộc đời chẳng ai giống ai. Con người thường phải trải qua khó khăn gian khổ mới mong nhận được hồng phúc trời ban. Vấn may có thể sẽ đến với mỗi người vào thời điểm này hoặc một thời điểm khác trong cuộc sống mà ta không thể nào lường trước được. Khi xem tử vi chọn đời tuổi tân dậu, sinh năm 1981, Long Tảng Chi Kê. Các nhà tử vi học phương Đông có chỉ ra vận số may mắn của con giáp này bằng số mệnh kim quý,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 hé lộ bí mật gây chấn động về tử vi chọn đời tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, tiền hung hậu kiếp. Cả đời vất vả cố gắng, về già hưởng chọn lộc trời, tiền của bao la, vàng nhét chật két. Quý vị thân mến, vận mệnh mỗi người đều gắn với sự giao chuyển hài hòa giữa âm dương ngũ hành, tương sinh tương khắc, cùng với đó mỗi người sẽ ứng với một tuổi một con giáp cố định đến suốt đời. Tử vi chọn đời bao gồm rất nhiều thông tin tổng quát về số mệnh, theo từng mốc giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của mỗi người. Xem tử vi chọn đời của tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981 là những người chăm chỉ, quyết đoán, sinh ra trong hoàn cảnh không mấy màu hồng. Tân Dậu sớm đã nhận ra sự vất vả của tuổi trưởng thành nên vô cùng quyết tâm, phải làm giàu cho bằng được. Khi gặp khó khăn thì họ luôn tìm cách giải quyết vấn đề chứ không bỏ mặc. Họ rất cởi mở và thân thiện nên trong cuộc đời của họ có rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Nhiều cơ hội đến với tân dậu và những lúc nguy nan cấp bách nhất giúp cho sự nghiệp của con giáp này nhanh chóng được vực dậy và kiếm tiền vô cùng nhiều. Về trung vận, sự nghiệp và tài lộc của người tuổi tân dậu sẽ gặp nhiều may mắn. Dù họ có đi theo con đường nào, thì cơ hội thành công và giàu có cũng cao vì họ thực sự có tài năng, lại làm việc có tâm và có tầm. Càng lớn tuổi thì càng giàu có, khiến cho ai cũng phải nể phục. Tử vi học cũng nói, Tân Dậu là một trong số những con giáp có số phú quý, nên cuộc đời được hưởng số vinh hoa, ít khi phải lo lắng hay vất vả. Chúng ta hãy cùng điểm lại ngọn ngành về cuộc đời của người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, qua những đồng mục được phân tích chi tiết dưới đây. Xét tổng quan tử vi chọn đời tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Tân Dậu sinh năm 1981, hay còn được gọi là Long tảng Chi tê có nghĩa là gà trong lồng. Năm sinh dương lịch từ ngày 15 tháng 2 năm 1981 đến ngày 24 tháng 1 năm 1982. Mệnh thạch lượng mộc có nghĩa là cây thạch lượng, con rồng hắc đế, số phú quý. Cuộc đời tân dậu được Phật Tỳ Sa Môn hộ mệnh, bất động minh vương bảo hộ, Phật A Di Đà ban phúc và hư không tạng Bồ Tát ban cho trí tuệ. Nên từ nhỏ đã thông minh, sáng dạ, người tuổi tân dậu là những người kính trọng bố mẹ, anh chị em, biết giữ gìn tình cảm gia đình. Tuy vậy, anh em không được gần nhau mỗi người một nơi, Tân Dậu thuở nhỏ tính cách đã góp phần hơi hướng nội và ít khi giao tiếp với bạn bè. Lớn lên do cuộc sống mưu sinh, nên Tân Dậu có thể thích nghi và nhanh chóng trở thành những con người nhanh nhẹn và hoạt bát. Họ có cá tính mạnh mẽ, sẵn sàng che chở và bao bọc cho những người mà mình yêu thương sâu sắc. Từ năm 36 cho đến 45 tuổi, đây là những năm đẹp nhất trong cuộc đời, làm gì cũng thành công, xây dựng được sự nghiệp ổn định vững chắc. Những người này, tài lộc dồi dào, thịnh vượng, nhưng cần chú ý vấn đề về sức khỏe. Cuộc đời họ không phẳng lặng, bình yên như mọi người nghĩ. Để có được cuộc sống sung sướng và ổn định, tuổi tân dậu đã phải trải qua rất nhiều những gian nan và thử thách, về già mới được an nhàn, sung sướng thật sự. Cuộc đời tuổi tân dậu được ông quan đế độ mạng, có gặp nạn, nhưng may mắn vượt qua và được bình an. Nhưng thời trẻ vất vả nên có bệnh trong người, nhưng bệnh không nghiêm trọng, tìm đúng thầy ắt sẽ trị khỏi. Theo tử vi luận đoán, tuổi tân dậu có số hưởng thọ từ 72 đến 83 tuổi. Nếu ăn ở hiền lành, làm nhiều chuyện tốt, tích nhiều phúc đức, thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Vài nét tính cách của tuổi tân dậu như sau. Trong cuộc sống tuổi tân dậu được biết đến là con giáp có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả, và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng, bởi vậy mà tuổi tân dậu được nhiều người ngưỡng mộ và kính nể. Người tuổi tân dậu khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn, họ có thể đảm nhận nhiều vai trò vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Tuổi tân dậu thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông, cộng đồng, mọi lời nói hành động của họ đều được người khác tán thưởng và hưởng ứng. Tuổi tân dậu là những người khá quan trọng vẻ bề ngoài, họ dành ra nhiều thời gian để chăm chút cho bản thân, những người này rất tự hào về cuộc sống gia đình hòa thuận của mình. Bởi vậy, sau những giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi, tuổi tân dậu thường trở về với mái ấm thương yêu, bên cạnh những người thân thương của mình. Có những người tuổi tân dậu rất hài hước, năng động, hoạt bát trước đám đông. Họ có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển và khiến mọi người cùng phì cười với những câu chuyện của mình. Cũng có một số người tuổi tân dậu ít nói, họ có con mắt tinh tế, thích quan sát, phân tích hơn là giao tiếp với mọi người. Tuy nhiên, tân dậu cũng có nhược điểm là dễ nhìn thấy những sai lầm, khuyết điểm của người khác. Nhưng họ lại ít thừa nhận những sai sót của mình. Điều này đôi khi khiến con giáp này mắc phải những sai lầm trong cuộc sống. Khi làm việc, những người tuổi dậu thường đi theo những khuôn mẫu nhất định, quen thuộc, ít sáng tạo. Vì thế trong nhiều tình huống bất ngờ, họ lại khá lúng túng và thiếu quyết đoán. Bù lại người này tâm tính nhân hậu khoan dung, trí nhớ tốt và tự tin thể hiện mình. luận vận mệnh tính cách tuổi tân dậu theo thiên can và địa chi tân dậu có thiên can là tân kim ghép với địa chi dậu là dậu kim can và chi cùng hành kim thuộc lứa tuổi có năng lực thực tài căn bản vững chắc ít gặp trở ngại từ tiền vận cho tới trung vận hậu vận ít thuận lợi thường gặp trắc trở và nhiều điều không đúng ý thuận lòng nếu buông bớt xuống thì muộn phiền sẽ an nhàn hưởng phúc cho tới cuối đời tân dậu có đầy đủ tính cách của can tân thận trọng sắc sảo thẳng thắn cương nhu tùy lúc gặp thời biến hóa như rồng. Chia dậu rất chịu khó, cần cù, siêng năng, chăm chỉ, đúng giờ, mẫu người có đầu óc trật tự, ít khi to tiếng với ai. Nhưng lúc tranh cãi thì bảo vệ ý kiến của mình cho tới cùng, tầm nhận xét rất tinh tế trước khi có một vấn đề nào đó xảy ra, luôn đi trước người khác một bước, phán đoán công việc cực kỳ chính xác, nên hậu quả công việc thường vượt quá sức tưởng tượng. Có khiếu về quản trị, tài chính, kể cả văn hóa nghệ thuật, lại mang nhiều tham vọng, nên luôn luôn hướng tới mục đích đã vạch sẵn đến cùng, ít khi chịu bỏ dở. Với can chi cùng hành, tiền bạc dễ tạo, sự nghiệp dễ thành, nhưng với tuổi mạng tương khắc, khó tránh khỏi những thăng trầm, tình duyên không thuận. Hơn nữa tân dậu với bản chất hiền lành, không ham danh lợi, thích cuộc sống thoải mái, ít chịu giành dụng. Tiền vận cũng có những thành công đáng kể, nhưng duyên tình rối ren, không an cư nên khó lập nghiệp. Phải đi vào cuối trung vận thì gia đình sự nghiệp mới được vững vàng, nếu đừng quá nặng về tình cảm, thì sự nghiệp ngày càng tăng trưởng theo tuổi tác, hậu vận phú túc, an nhàn. Về mặt sức khỏe, tuổi tân dậu chứa nhiều kim tính trong tuổi, khi lớn tuổi dù kim vượng hay suy thiếu, chất hỏa kiềm chế, các bộ phận như phổi, ruột dễ có vấn đề, nên lưu ý từ thời trẻ để về già đỡ bận tâm. Luận vận mệnh tính cách tuổi tân dậu theo ngũ hành. Người tuổi tân dậu sinh năm 1981, mệnh thạch lựu mộc có đường tài lộc không tồi tiền bạc dư dôi chẳng lúc nào túng thiếu tuy nhiên cũng thường xuyên lâm vào cảnh phá tài cũng may là tài lộc hết rồi lại có bản mệnh vẫn kiếm được tiền về tay con giáp này tốt hơn hết là chứa nên cho người khác vay mượn quá nhiều khả năng nhìn người không tốt tới lúc cho tiền đi mà không lấy lại được vừa thiệt thân mà còn mua bực vào mình nam mạng tuổi tân dậu có cuộc đời sung sướng từ nhỏ lớn lên muốn tự lập hay hoang phí và có tính tiến thủ họ làm ra được nhiều tiền bạc, nhưng hoang phí phải chịu cảnh túng quẫn, tiền bạc vô bất ngờ, cần chi tiêu hợp lý, cần có kho giữ tiền để bảo toàn được tài lộc của mình. Công danh có khi lên cao, có khi cũng xuống thấp, về gia đạo không được ôn hòa, tình ruột thịt không mấy mặn mà và thắm thiết. Về đường công danh chỉ vào mức độ bình thường, đủ ăn đủ tiêu, nếu quyết tâm hơn và làm ăn chính đáng sẽ được quý nhân phù trợ, làm nên đại nghiệp. Tuổi tân dậu nữ mệnh có nhiều lo buồn cho số phận, nhất là vấn đề hạnh phúc, con cái trong gia đình. Số và tiền vận và trung vận không được gặp nhiều may mắn, về hậu vận mới được hưởng phúc từ con cháu, sống an vui và êm ấm. Tiếp theo đây chúng ta cùng luận bàn chi tiết về tử vi chọn đời trên các phương diện. Sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của anh chị tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Tử vi chọn đời tuổi Tân Dậu, về mặt sự nghiệp, Tuổi tân dậu là những người có nhiều ước mơ, hoài bão và lòng quyết tâm, kiên định. Khi đã đặt ra mục tiêu cho mình, họ sẽ cố gắng theo đuổi đến cùng, dù có phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách thì họ cũng sẽ không bỏ cuộc. Tuổi tân dậu thông minh, sắc sảo nhanh nhẹn, hoạt bát, có thể thành công trên nhiều lĩnh vực, họ có thể trở thành những nhà lãnh đạo tài ba hay một nhân viên xuất sắc. Dù ở vị trí vai trò nào, thì tuổi tân dậu vẫn có thể phát huy tối đa tài năng, tinh thần trách nhiệm cao của mình. Những người này khéo léo trong giao tiếp, vì vậy họ có thể xây dựng nhiều mối quan hệ làm ăn tốt đẹp, không ai giỏi thuyết phục người khác bằng tuổi tân dậu, lĩnh vực ngoại giao sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời. Nữ giới tuổi tân dậu có thể thử sức trong lĩnh vực thiết kế, sự khéo léo tỉ mỉ, chăm chỉ sẽ giúp họ đạt được nhiều thành công. Làm việc với những người tuổi tân dậu, bạn sẽ luôn trong tình trạng phấn đấu, nỗ lực hết mình, bởi những người này rất cầu toàn, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng khiến họ không ưng ý. Điểm yếu duy nhất của những người tuổi tân dậu khi làm việc đó là quá do dự, thiếu quyết đoán. Điều đó khiến họ bỏ lỡ nhiều cơ hội quan trọng để phát triển sự nghiệp của mình. Những người tuổi tân dậu phù hợp làm việc độc lập hơn là tham gia vào tập thể, bởi đôi lúc họ bảo thủ, cố chấp, không chịu nghe theo lời khuyên của bất kỳ ai. Điều đó khiến cho tuổi tân dậu bị tụt lại phía sau khi đi ngang hàng với đồng nghiệp của mình. Con giáp này có nhược điểm là thường không chấp nhận lỗi lầm của bản thân, khiến họ đôi khi phải nhận những trái đắng. Thế nhưng, những ưu điểm của tuổi tân dậu đáng khen ngợi hơn cả. Họ tự tin với con đường đi của mình. Một khi đã đặt ra mục tiêu tuổi tân dậu không bao giờ bỏ cuộc. Ban đầu sự nghiệp của những người này sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng sự kiên trì, quyết tâm đã giúp họ tiến tới thành công, chinh phục được ước mơ hoài bão của mình. Nhờ vào sự tinh tế, khả năng quan sát và phân tích nhạy bén của mình, tuổi tân dậu luôn có những định hướng rõ ràng, chính xác. Dường như họ luôn là người tiên phong, dẫn đầu trong công việc, vì vậy tuổi tân dậu được nhiều bạn bè và đồng nghiệp yêu quý, tôn trọng và tin tưởng. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tuổi tân dậu vẫn là những người có ý chí, quyết tâm vững vàng, họ không bao giờ bị khuất phục trước bất kỳ điều gì. Càng về sau, sự nghiệp càng phát triển, tài lộc càng dồi dào, không lo thiếu thốn về tài chính. Từ năm 36 tới 45 tuổi là những năm đẹp nhất trong cuộc đời của tân dậu, làm gì cũng thành công thuận lợi, có được sự nghiệp cuộc sống như ước muốn, sứ mạnh mẽ, giỏi giang, ủy quyền của họ khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ. Tử Vi chọn đời tuổi Tân Dậu về mặt tài lộc. Xem Tử Vi chọn đời tuổi Tân Dậu, vận tài lộc của tuổi này dồi dào, tuy thời trẻ cũng khá thăng trầm trong cả làm ăn và chuyện tình cảm. Nhưng nhìn chung cuộc đời của họ càng về sau thì tài lộc lại càng thuận lợi, họ có thể đi từ nghèo tới giàu, từ tay trắng tới lúc có tài sản kết xù. Tuổi tân dậu giỏi trong việc kiếm tiền, có tầm nhìn xa trông rộng, luôn biết nắm bắt tốt thời cơ, nên cuối cùng họ cũng thực hiện được ước mơ của mình và thu được nguồn lợi không tồi. Tuổi tân dậu có tài ăn nói khéo léo và có nhiều mối quan hệ tốt. Đa số người tuổi tân dậu hay nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ những người bạn bè, người thân, con cháu trong gia đình. Họ có khả năng xuất nhập tiền tài rất lớn, song cũng chính vì vậy mà long đong vất vả, họ cũng có được tài sản đất đai của mình nhưng phải bị tổn thất nhiều lần thì mới có được. Trong thương trường, khi đầu tư họ phải kiên trì và nhất thiết làm theo kế hoạch thì mới có thể gặt hái được nhiều thành quả lớn. Tuy nhiên, con giáp này có nhược điểm là tiêu xài hoang phí, dù kiếm được rất nhiều nhưng lại còn trả được là bao nhiêu. Tân Dậu nên nhớ rằng dù tài chính có mạnh đến đâu, cũng nên học cách tiết kiệm và có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Có như vậy thì cuối đời sẽ có khoản chi tiêu dồi dào, an dưỡng tuổi già bình yên. Để tài lộc luôn được thịnh vượng, thì tân dậu có thể hợp tác với những tuổi sau. Tân dậu đồng tuổi, quý hợi, giáp tý, đinh mão, kỷ tỵ kết hợp với những tuổi này sẽ có nhiều phát đạt và có phát triển tốt đẹp về tương lai. Tân dậu không nên chọn những người sau đây để làm đối tác làm ăn. Đó là Ất Sửu, Canh Ngọ, Đinh Sửu, Kỷ Mùi và Mậu Ngọ, do xung khắc về tuổi, nên nếu hai người hợp tác với nhau thì sẽ không đem lại lợi nhuận, may mắn, mà ngược lại có thể vướng vào rắc rối. Tử vi chọn đời tuổi Tân Dậu về mặt tình cảm, gia đạo. Tuổi Tân Dậu năng động, hài hước, luôn nổi bật trước đám đông và được nhiều người chú ý, vì thế mà họ có đời sống tình cảm khá phong phú. Những người này tuy bề ngoài rất mạnh mẽ, cứng cỏi, nhưng thật ra họ sống rất tình cảm, dễ xúc động và tổn thương. Tuổi Tân Dậu tính tình thẳng thắn, bộc trực, họ thường khó gây được thiện cảm với người khác ngay từ lần gặp đầu tiên, chỉ khi tiếp xúc nhiều lần và trở nên thân thiết hơn bạn mới có thể cảm nhận được lòng nhân hậu, tốt bụng và trung thành của những người tuổi tân dậu. Đối với những người này, gia đình là nơi thiêng liêng và quan trọng nhất trong suốt cuộc đời. Mỗi khi gặp khó khăn, gia đình chính là nguồn động lực đầu tiên giúp họ thêm nghị lực, sức mạnh để vượt qua những thử thách. Trong gia đình, phụ nữ tuổi tân dậu toàn tâm toàn ý chăm lo cho chồng con, họ có thể hy sinh mọi thứ để đem cuộc sống đủ đầy, sung sướng cho những người thân yêu. Dù mạnh mẽ nhưng phụ nữ tuổi tân dậu vẫn cần có một bờ vai vững chắc chỗ dựa tinh thần cho cuộc đời mình. Người đàn ông tuổi tân dậu rất yêu gia đình nhỏ của mình, họ thường giúp đỡ vợ việc nhà để tạo nên bầu không khí hòa thuận và êm ấm. Nhiệm vụ chính mà họ đặt ra và phấn đấu là xây dựng một sự nghiệp vững chắc và chăm lo tốt cho gia đình. Về nuôi dạy con cái, là những bậc phụ huynh thuộc loại che chở, cha mẹ tân dậu rất quan tâm chăm sóc con cái, thậm chí là đôi khi có thể thái quá. Tuy nhiên, họ rất nghiêm khắc với con và yêu cầu chúng tôn trọng những người xung quanh, tôn trọng môi trường. Cha mẹ tân dậu tuyệt đối không chấp nhận những hành vi không đẹp mắt. Họ quan tâm tới cách cư xử của con cái khi cha mẹ vắng mặt. Nhờ vậy mà con cái của tân dậu được rèn rủa, học tập từ nhỏ, lớn lên sẽ trở thành những người có tài năng thành đạt. Tân dậu nhờ vậy mà về sau cũng được nhờ cậy con cái rất nhiều. Tuy nhiên, cuộc sống quan hệ giữa vợ chồng con cái hay với người thân cũng có đôi lần xảy ra những mâu thuẫn, khúc mắc, tranh luận gay gắt, khiến cho tân dậu áp lực, nhiều lúc dồn nén, khiến họ không làm chủ được cảm xúc, nóng giận vô cớ để tình cảm có lúc bị giảm sút, đi xuống rất nhiều. Nhưng nếu tân dậu có thể hạ cách tôi của mình xuống, dĩ hòa vi quý với vợ chồng, anh em, hoặc bình tĩnh trong việc dạy dỗ con cái, thì mọi sự sẽ được tốt đẹp. Tử vi chọn đời tuổi tân dậu về mặt sức khỏe. Sức khỏe của tuổi tân dậu dù ở lứa tuổi nào cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng, cũng may là phần lớn bệnh tật không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, sẽ khá sai rằng chỉ cần tìm đúng thầy ắt sẽ trị khỏi bệnh. Ngoài ra bản mệnh phải tự nâng cao sức đề kháng, đồng thời giữ cho tinh thần thoải mái nhằm giảm bớt các nguy cơ mắc bệnh. Tân Dậu chứa nhiều tính kim trong tuổi, khi lớn tuổi thì dù kim vượng hay suy yếu, chất hỏa kiềm chế, các bộ phận như phổi, ruột dễ có vấn đề, dễ mắc các bệnh có liên quan tới phổi, đường hô hấp và dạ dày. Nên chú ý vấn đề ăn uống, môi trường sống, đặc biệt là khi hiện nay có nhiều bệnh dịch lạ, dịch nhiều tràn lan hay cảm cúm xuất hiện khiến cho quý anh chị cần phải che chắn đề phòng cẩn thận. Vì khi ốm hoàn toàn có thể sẽ không dễ chịu một chút nào, bệnh lâu khỏi, cứ sai rằng mãi không thôi. Tân dậu nên ăn các món ăn bổ âm, nhuận phổi, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và ăn đều thực phẩm giàu vitamin C như cam bưởi, ớt chuông, cải xoăn, súp lơ, vừa tốt cho sức khỏe, vừa chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch mạnh mẽ. Theo tử vi luận đoán tuổi tân dậu có số hưởng thọ từ 72 tới 83 tuổi, nếu ăn ở hiền lành, làm nhiều chuyện tốt, tích nhiều phúc đức, tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Tiếp theo sẽ là luận vận mệnh người tuổi tân dậu, sinh năm 1981, theo từng tháng sinh âm lịch. Đầu tiên là người tuổi tân dậu, sinh tháng riêng. Người tuổi tân dậu sinh tháng riêng có đời sống không thiếu về vật chất, không phải lo chật vật cơm áo gạo tiền, sức khỏe thể chất tốt và thường sống thọ. Họ không phải là những người tham vọng, không thích tất bật, nên về đường công danh sự nghiệp sẽ hạn chế. Người tuổi Tân Dậu sinh vào tháng 2 âm lịch. Tuổi Tân Dậu sinh vào tháng 2 âm lịch là người học rộng, biết nhiều có trí tuệ, kỹ năng hơn người. Tuy nhiên họ lại không đạt được nhiều thành công xuất sắc có sự nghiệp bởi nỗi học tài thi phận. Nhưng về già sẽ vận dụng được nhiều kiến thức và kỹ năng từ mình. Người tuổi Tân Dậu sinh vào tháng 3 âm lịch. Sinh vào tháng 3 thường có vận số rất tốt, bạn có kỹ năng, lại được quý nhân phù trợ, nên làm gì cũng thuận tiện, thành công xuất sắc. Người tuổi Tân Dậu sinh vào tháng 4 âm lịch. Người tuổi Tân Dậu sinh vào tháng 4 âm là người có tư duy, có óc tổ chức triển khai và có nhiều ước vọng, nhưng do tính cách tự kiêu, tự đại nên sự nghiệp thường khó tiến xa. Người tuổi Tân Dậu sinh vào tháng 5 âm lịch Người sinh vào tháng 5 âm, có đời sống nhiều thăng trầm, họ thường khởi đầu rất thành công xuất sắc, nhưng lại sớm thất bại. Về trung vận và hậu vận được bạn bè trợ giúp sự nghiệp mới không thay đổi. Người tuổi tân dậu, sinh vào tháng 6 âm lịch. Người tuổi tân dậu sinh tháng 6 âm, có cuộc sống giặt dẹo, sống khó khăn, gặp không ít thăng trầm. Nếu biết nỗ lực phấn đấu tích góp kinh nghiệm, tay nghề, thì hoàn toàn có thể thành công xuất sắc vào trung vận hoặc hậu vận người tuổi Tân Dậu, sinh vào tháng 7 âm lịch. Tân Dậu sinh tháng 7 âm, có một cuộc sống tươi đẹp, họ vừa có mái ấm gia đình yên ấm, lại có sự nghiệp vẻ vang. Người tuổi Tân Dậu, sinh vào tháng 8 âm lịch. Người tuổi Tân Dậu sinh tháng 8 thường là người có ý chí, khát vọng, có năng lực và tính tình rộng lượng, nên sự nghiệp sẽ được vẻ vang, được mọi người ngưỡng mộ. Người tuổi Tân Dậu sinh vào tháng 9 âm lịch. Người sinh vào tháng 9 có cuộc sống rất viên mãn, được quý nhân phù trợ, cũng có ý chí, nên lập nghiệp lớn. Tuy nhiên, tính tình đôi lúc còn nóng nảy, hấp tấp, vội vàng. Người tuổi tân dậu, sinh vào tháng 10 âm lịch. Sinh vào tháng 10 thì bạn sẽ có một đời sống thư nhàn, không phải tâm lý, không cần chật vật với đời sống. Phần lớn gia tài của bạn được thừa kế từ mái ấm gia đình. Người tuổi tân dậu, sinh vào tháng 11 âm lịch. Người sinh vào tháng 11 âm lịch là người thông minh lanh lợi, nhưng trong cuộc sống lại không được quý nhân phù trợ, lại gặp nhiều kẻ xấu phá hoại, nên làm gì cũng dễ thất bại. Người tuổi Tân Dậu sinh vào tháng 12 âm lịch. Người tuổi Tân Dậu sinh tháng này là người tài hoa và trí cao, họ thường có đời sống giàu sang, phong phú do tự mình phấn đấu mà vươn lên. Vận mệnh tuổi Tân Dậu theo giờ sinh, một ngày có 24 tiếng, ứng với 12 canh giờ theo âm lịch. Những người tuổi tân dậu có thể tra cứu vận mệnh theo giờ sinh phát tài của mình như sau. Những người sinh vào giờ tí, từ 23 giờ tới 1 giờ sáng hôm sau. Người tuổi tân dậu có thể đạt được thành công nhất định trong sự nghiệp, cuộc sống sung túc, đủ đầy. Nhược điểm của người này là không có ý chí kiên cường, không đủ năng lực để đảm nhận việc lớn, lại có tiểu nhân quấy phá, nên cũng trải qua thất bại, tổn hao tài sản. Người tuổi tân dậu, sinh giờ sửu, tức từ 1 giờ tới 3 giờ. Người tuổi tân dậu sinh vào giờ sửu, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, vật chất đủ đầy, hành xử trượng nghĩa, nên được nhiều người yêu mến. Nhưng đôi lúc không tránh khỏi kẻ tiểu nhân hãm hại, ảnh hưởng tới công danh sự nghiệp. Người tuổi tân dậu, sinh giờ dần, từ 3 giờ tới 5 giờ. Người tuổi tân dậu sinh giờ dần có sức khỏe tốt, tính tình trung thực, đôn hậu. Cuộc đời người này tuy không phải lo cơm ăn áo mặc, nhưng cũng thăng trầm bất ổn, số mệnh tốt xấu song hành. Người tuổi Tân Dậu, sinh giờ Mão, tức từ 5 giờ tới 7 giờ. Cuộc đời của người tuổi Tân Dậu sinh giờ Mão cũng lên xuống chắc trở, lúc nào cũng trong trạng thái tất bật làm việc. Dù là người thông minh, nhưng lại độc đoán, tính tình cổ quái, không dễ hoạt động, lại hay và miệng, nên dễ vướng vào khẩu thiệt thị phi. Người tuổi Tân Dậu, sinh giờ Thìn, tức từ 7 giờ tới 9 giờ sáng sinh vào giờ này có vận số tốt, vật chất dư giả, quyền cao chức trọng. Tuy có lúc gặp thất bại nhưng tổn thất không lớn. Người này có tính cách ôn hòa, chân thành, đối đãi với mọi người, lời nói và hành động luôn nhất quán, nhưng lại khá cố chấp. Dù là sự nghiệp hay tiền tài, khi gặp khó khăn đều được mọi người giúp đỡ, nên phát triển thuận lợi. Người tuổi Tân Dậu, sinh giờ Tỵ, từ 9 giờ sáng tới 11 giờ trưa. Tân Dậu sinh giờ Tỵ thường có cuộc đời thăng trầm, hạnh phúc và chắc trở song hành. Dễ thành công nhưng cũng dễ thất bại, trải qua nhiều thất bại để rèn luyện bản thân và gặt hái được nhiều thành công hơn. Người tuổi Tân Dậu, sinh giờ Ngọ, tức từ 11 giờ tới 13 giờ. Đa số người tuổi Tân Dậu sinh giờ này đều thông minh, lanh lợi, làm việc đâu ra đó. Người này được sự hậu thuẫn của gia đình, lại có quý nhân phù trợ, nên công danh sự nghiệp thuận lợi, thành đạt. Tuy nhiên, trong cuộc đời khó khăn khó tránh khỏi việc cãi cọ, tranh giành. Người tuổi Tân Dậu, sinh giờ Mùi, tức từ 13 giờ tới 15 giờ chiều. Người tuổi Tân Dậu sinh giờ Mùi có tài năng, sự nhạy bén, ra ngoài được quý nhân phù trợ trong cuộc đời. Người này có số xa quê hương, lập nghiệp ở nơi đất khách quê người. Tiền vận vất vả gian khó, trung vận chuyển biến tốt, hậu vận hưởng phúc lộc. Người tuổi Tân Dậu sinh giờ Thân, từ 15 giờ tới 17 giờ. Sinh vào giờ này, người tuổi tân dậu có tâm địa lương thiện, học hành giỏi giang, tự lực tự cường, trung hiếu song toàn, không quý thì phú. Ra ngoài thành đạt, vang danh tứ hải, hậu vận vinh hoa, cả đời hưởng phúc lộc. Người tuổi tân dậu, sinh giờ dậu, tức từ 17 giờ tới 19 giờ tối. Sinh giờ này bản mệnh có số làm quan, tài lộc dồi dào, nhưng cuộc sống khá nhiều sóng gió và mắc bệnh nhẹ. Người tuổi tân dậu, sinh giờ tuất, từ 19 giờ tới 21 giờ. Người tuổi tân dậu sinh giờ tuất có dịch mã chiếu mệnh, nên có số xuất ngoại, lập nghiệp ở xứ người, bôn ba khắp nơi cầu tài, gặt hái được những thành quả to lớn. Tuy nhiên, người này gặp trắc trở trong tình yêu và hôn nhân. Người tuổi tân dậu, sinh giờ hợi, tức từ 21 giờ tới 23 giờ. Sinh vào giờ hợi, người này thông minh linh hoạt, giỏi kinh doanh buôn bán, có ý chí phấn đấu cho sự nghiệp. Tuy phải sống xa quê hương, nhưng khá thành đạt, tài lộc song toàn. Quý vị thân mến, ngày tháng hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già, chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh, nhưng chỉ có hiểu cuộc đời thì mới sống thanh thản và thoải mái. Qua một ngày, mất một ngày, qua một ngày, vui một ngày, vui một ngày lãi một ngày. Hạnh phúc do mình tạo ra. Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc và vui sướng là cảm giác và cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng. Tiền không phải tất cả, nhưng không phải không là gì. Đừng quá coi trọng đồng tiền, càng không nên quá so đo. Nếu hiểu ra thì sẽ thấy nó là thứ ngoài thân, khi ra đời chẳng ai mang nó đến, khi chết chẳng ai mang nó theo. Nếu có một người bạn cần giúp, rộng lòng mở hầu bao, đó là một niềm vui lớn,